anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy nhận diện con màu này là anh em làm chủ chơi ngày xưa anh em biết rồi muốn bịp người ta bắt buộc phải luồn cái bộ con vịt chúng ta vào hay là cái địa hình cái bát hình vào nhưng bây giờ thời buổi 4.0 rồi với cái máy vừa nhập từ Macau về này anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em cũng có thể làm chủ chơi anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng cái dụng cụ đó là cái máy nhận diện con màu này thôi cứ khoảng cách từ hai mét rưỡi hất về nó nhận diện được tất cả các màu quân thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết anh em yêu nhá quân hoàn toàn là có hai mặt anh em nhá nó sẽ nhận diện được tất cả anh em nhá anh em lưu này khoảng cách cứ từ hai mét rưỡi hất về anh em nhá dung là dung trực tiếp bên nó rồi nó báo trực tiếp bên đây nhá anh em lưu này lẻ nó tức khắc nó dùng một cái lên mà sấp đôi nó sẽ dùng hai cái và tứ tử nó sẽ không dùng bởi vì nó không có màu anh em nhá anh em nên cho tôi điều cực kỳ quan trọng nhá dùng là dùng trực tiếp nó rồi ai làm cái ai sắp cái được anh em đứng ở trên cũng có thể chơi được anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa tôi sẽ vào kiểm chứng luôn cho anh em để xem cái hiệu quả như nào đầu tiên tôi sẽ test thử luôn bát đĩa quân cán hoàn toàn là sân chín anh em nhá đĩa hoàn toàn là sân chín anh em quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá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 anh em vào chơi anh em vào trước hay vào sau đều hết anh em cái xong cái sới nó chơi rồi anh em vào sau anh em có thể chơi được bây giờ tôi vào kiểm chứng luôn tứ trắng sau này cứ hai ba tiếng đầu anh em bỏ đi để nó có chắn có lẻ để nó nhận diện được tất cả một quân đã anh em nhá này hai ba tiếng đầu anh em bỏ đi anh em nhá mình không đánh anh em ạ mình đánh bịp thì cần gì phải đánh ngay đúng không anh em đấy mới tiếng đầu anh em bỏ đi có chắn có lẻ là anh em đánh anh em đã lúc nào nó rung lên thì anh em đánh nha anh em nha bây nó đang rung lên rồi rung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết đâu bây tôi vào thực tế luôn nó sóc tử như anh em cứ để năm bảy giây đo rồi đèn nháy hai cái và rung hai cái tất nhiên trong ba trong biết sắp đôi rồi đánh 100 triệu sắp đôi mở này không bẩn là có chuyện sai anh em nha tiếp này cái máy nhận diện này vừa nhập từ mã cao về anh em nhanh tay alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể máy lại dung hai và né hai đèn rồi tất nhiên là sắp đôi rồi đánh một tỷ sắp đôi luôn mở này ai đang cái này cũng ra đây mà thôi mở không bảo cho sai anh em nhá qua vài cái bạc tôi để ra mắt để dung để cho anh em nghe và cảm nhận bây tôi đúc được một người tôi đánh thử luôn anh em dung chỉ mình biết được người cạnh không thể biết được anh em nhá sắp đôi xong rồi cứ đặt xuống cứ năm bảy giây nó sẽ thu hết màu nha anh em nhá máy báo dung một rồi dung một tất nhiên là lẻ rồi bởi vì nó nhận thiếu một mặt tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ mà lẻ luôn mở này không mà sai ba trắng này chồng ngon hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai được anh em nha tiếp này kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc này máy báo dung một chồng ba trọng nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ và lẻ cho tôi đánh cả hà nội luôn mở này không bảo sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha anh em đứng ở trên có thể chơi được anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nha máy báo không dung không dung tất nhiên là tứ tử rồi đánh 200 triệu senko tứ tử không biết tứ tử đen hay tứ tử trắng bởi vì nó không có màu gì tất nhiên nó sẽ không dung lên anh em nhá đánh một tỷ luôn mở này không bạn sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá qua vài tiếng bảng tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết và tôi sẽ để lại để ra cái mắt để tôi sắp thử để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nhá tiếp này tỷ lệ cho anh em một hai tiếng bảng này máy báo dung một rồi đè nó nhé một cái tất nhiên là lẻ rồi bởi vì nó thiếu một mặt anh em nhá đánh một tỷ và lẻ luôn mở này không mà sai ba đen này anh em này kỷ niệm cho em một cái bạc nữa này nhé một đèn và dùng một cái tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ và lẻ luôn mở này ba đen này ba trắng này qua vài tiếng bạc à, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị này như nào rồi với cái máy nhận diện quân vụ này nhá anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này rồi bây giờ tắt máy này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 đi chơi cờ bạc muốn bị người ta bắt buộc anh em phải luồn bát hình hoặc là đĩa hình hoặc là những bộ vị không tăng ảo hay bệ tha bệ trôn bệ thả anh em nhá anh em mới bịp được người ta anh em nhá hôm nay giới thiệu cho em sản phẩm đó là cái đồng hồ soi con vị với cái đồng hồ soi con vị này anh em đi chơi chỉ cần đeo cho tôi cái đồng hồ này vào trên tay hoặc là anh em đúc vào ngồi khoảng cách ngồi từ mét rưỡi về nó sẽ soi trực tiếp lên con vị và truyền về cục dung này anh em nhá cục dung này có trách nhiệm báo tao phải chất đây về lẻ nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản lẻ tức các dung một cái và sấp đôi dung hai cái tứ tử thì không dung rồi dung là dung trực tiếp lên cục dung này không phải qua bất cứ bộ phận nào cả cục dung này dùng hoàn toàn pin tiểu anh em biết pin tiểu rồi chơi ít nhất 3 đến 4 ngày mới hết pin rất phù hợp cho anh chơi đổi núi và cái thứ ba anh em bắt buộc phải luồn bộ vị không tang vào vị ở đây 100 trăm không tang thời thợ bóc ra kiểm tra không một tăng tích gì cả anh em nha anh em lưu này bát và đĩa hoàn toàn là xay chín bát đĩa nào cũng được anh em nha anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng anh em chỉ cần luồn cho tôi bộ vị không tang là anh em làm chủ chơi sau tôi không nói nhiều nữa tôi vào thực tế luôn anh em lưu nhá nhà mình có rất nhiều loại quân thăng long hay villa quân bài quân tú quân đóm đều hết quân 100 trăm không tàng anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận nó rung như nào anh em nhá cái đồng hồ này tôi sẽ đeo trực tiếp lên trên tay này anh em hiểu nhá đồng hồ này như đồng hồ ngoài quán như bình thường anh em nhá chạy rơi và chạy vẫn như bình thường anh em nhá nhà mình có rất nhiều loại đồng hồ anh em nào thích làm đồng hồ gì nhà mình sẽ làm đồng hồ như thế cho anh em anh em nhá cái này nguyên lý hoạt động cũng cực kỳ đơn giản anh em đi chơi có cái công tắc anh em bấm này anh em đi nhá lúc xoay ở mặt con vị nào nó sẽ báo về cục dung này nó sẽ truyền vào cục dung để nó đây là những cái chip nó sẽ tự liên kết với nhau anh em nhá lẻ nó sẽ dùng một cái này sấp hai nó sẽ dùng hai cái ba đen hay ba trắng nó vẫn dùng một cái tứ tử thì không bao dung rồi sau tôi không nói nhiều nữa tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn cho anh em nhá đánh thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc đồng hồ đã kết là một con vị dùng hai cái tất nhiên là sắp đôi rồi đánh cả một tỷ và sắp đôi mở này không bao giờ chuyện sai anh em nhá chồng quân hay chồng vị máy đều quét được anh em nhá tiếp này cứ khoảng cách từ biết rưỡi về được bạc cầu rồi né vẫn báo dung hai tất nhiên là chắc rồi mở này không bỏ có chuyện sai kìa anh em như này anh em không cần làm cái anh em đứng ở trên cũng là chơi được cứ đồng hồ quét từ mét dưới về được anh em nha Mày báo dung một rồi trong ba trong những tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ và lẻ mở này không bỏ có chuyện sai anh em nha qua vài tiếng bạc ạ tôi để ra cái bát của dung để cho anh em nghe và cảm nhận bởi có đúng mọi người chỉ có mình tôi biết thôi tôi đứng ở trên có thể chơi được anh em nha anh em đeo đồng hồ vào tay hoặc đúc vào người được rút khoảng cách từ mét rưỡi về được anh em nhá máy báo số một rồi chồng ba chồng nhất tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ mà lẻ mở đây không vào sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp này bạc đi rồi chồng ba chồng nhất tất nhiên là sấp hai rồi dùng hai cái rồi đánh cả một tỷ và sấp hai để mở này không bàn nói chuyện sai anh em nhá dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nhá tiếp này máy báo dung một rồi chống ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả một tỷ và lẻ cho tôi mở này không mở sai ba đen này chồng quân đây chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh nha nhá kỷ niệm cho em một tiếng bạc nữa này. máy báo dung một rồi bạc cầu rồi gặp những các bạn là hắn chỉ mất nhà mất cửa đánh mở một tỷ và lẻ mở này không mở rồi sai bà trắng anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ hiệu quả của cái đồng hồ quét quân vị này như nào rồi đúng không anh em anh em lưu cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá anh em đi chơi anh em đeo ở đâu được cứ khoảng cách từ mét rưỡi về đồng hồ như đồng hồ bình thường ở ngoài quán anh em nha và anh em đúc cục dung này vào người nguy trang vào người anh em nha là anh em chiến thắng quân vị và bát đĩa hoàn toàn xây chín rồi anh em như là anh em mua hàng cầm bát đĩa lên cửa hàng trực tiếp anh em nha quân 100 trăm không tang thời thợ bốc ra kiểm tra không tăng tích gì cả anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số thoại trên màn hình nhà mình hoa cơ sở bến xe mới đình bến xe ra bắt cảm ơn xem một clip